Ok, chúng ta sẽ thử thêm hàm hero một new hero tên là quá nhanh at đây hero quá nhanh và tự gen id 21 cho chúng ta Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ. Và trước thì chúng ta đã làm chức năng à, update hero Bài này chúng ta sẽ uh, tiến hành việc tạo mới một hero. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ truy cập vào trang hero.covenant.html trang uh, danh sách các hero của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm một nút uh, ờ, add thêm luôn một phần add ở đây thêm mới danh sách ở ngay màn hình list nhiều uh, phần mềm hoặc chương trình khác thì uh, sẽ thêm một nút nút add ở màn hình list thôi và chúng ta sẽ mở ra ở trang detail một hero trống và khi chúng ta nhập vào shape thì sẽ thêm mới một hero ở trong uh, database của chúng ta đây là Giang list là hiển thị luôn phần input để nhập. Ok. Ở ờ, sự kiện click thì đang gọi hàm add và chúng ta đang thiếu hàm add. Chúng ta sẽ truy cập vào file TypeScript để thêm hàm add này vào. Chúng ta đang ờ, mô phỏng backend API còn bạn nào mà muốn ờ, thực sự xây dựng ờ, một web API bằng Node.js thì có thể tham gia tham khảo khóa học ờ, tôi sẽ để bên dưới khóa học học Angular Full Stack Web API đã có ở trên trang YouTube của tôi. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm uh, service thêm hàm ở service của chúng ta hero.switch.ts service này khá là nhiều hàm rồi các bạn ạ rất rất nhiều hàm rồi ok đã hết lỗi rồi như vậy là đã xong chúng ta sẽ kiểm tra thêm à, mà ad của chúng ta hoạt động ok chưa à, chúng ta cùng đến danh sách hero đây ngay đây luôn tại vì cái form này khá đơn giản chỉ cần tên thôi nên chúng ta đang gán luôn ở list còn à, nếu mà nhiều thông tin hơn thì làm như này rất là mất mỹ quan chúng ta sẽ à, chỉ thêm một nút add vào đây và sau khi chúng ta nhấn thì sẽ hiển thị ra màn hình chi tiết này này và tên sẽ là không có gì ấy. chúng ta sẽ nhập tên vào id cũng không có Ờ, sau khi chúng ta xếp thì sẽ tự gen ID ok chúng ta sẽ thử thêm hàm h hero một new hero tên là quá nhanh h đây hero quá nhanh và tự gen ID 21 cho chúng ta như vậy là bài học chúng ta đã thành công khá là đơn giản phải không các bạn các bạn ờ, có làm kịp theo tôi không nếu có thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé Xin chào và hẹn gặp lại các